Ngày hôm nay thì ờ, bên Di có một cái ờ, tiệc trà nho nhỏ ha, dành cho những khách hàng đến tham quan những cái mẫu xe bên Di. Đó thì à, cuối tuần thì bên Di thường sẽ có những cái sự kiện nho nhỏ như thế này. Đó, các bạn thấy nè, ở đây có trưng bày những loại bánh rất là đẹp ha, rất là dễ thương nè. À. các anh chị khách hàng đến đây thì xem xe thưởng lãm xe thì ngoài ra thì có thể là có một cái tiệc trà một cái tiệc bánh buffet nho nhỏ ha cũng rất là dễ thương ừ, hoa rất là đẹp này cà phê này là cà phê gì à, em à, của kinh Kenya ừ? dạ, cà phê Kenya à cà phê này của Việt Nam mình hay là của nước à, ngoài dạ của Nam Mỹ của Nam Mỹ hả Colombia à cái này nó uống khác cà phê của mình không dạ, khác là nó bị hơi chua chua à hơi chua chua đúng không cái loại cà phê này chắc cũng mới thôi dạ mới rồi. mà em thấy khách hàng uống cái này thích không dạ, cũng thích à, à, khách hàng uh, dùng cà phê mà đen để thích hơn là cà phê sữa ừ anh thì chắc uống cà phê sữa thôi <laughs> ở à, đây có máy cà pha cà phê cà phê này cà phê của mỹ ha dạ, nam mỹ. mỹ nam mỹ phê này với cà phê Việt Nam mình cà phê nào đậm hơn chắc cà phê Việt Nam mình đậm hơn đúng không ờ, cũng tùy tại cà phê Việt Nam mình nó chủ yếu là hạt robusta à. uh, đắng đậm còn uh, cà phê mà ở bên nước ngoài ví dụ châu Mỹ châu Phi á châu Âu người ta sử dụng là cà phê hạt Arabica thì à. cái nó sẽ là thơm nhưng mà nó sẽ có độ chua anh không biết mấy cái tên đó là như thế nào ta chẳng hạn như cái hạt của mình là hạt, uh, hạt này là ở đây công ty mình đang sử dụng 100% là hạt Arabica à. hạt A à, còn Việt Nam mình xuất khẩu là hạt rô à. à, đắng đậm còn hạt A là chua và nó thơm à, à là do cây cà phê đó mình thu hoạch hay là sao à, cái đó là do giống cà phê nhưng mà à, hạt giống A cà phê. thì nó là giá trị cao hơn hạt rô rất là nhiều à đây là giống cao nhất ha đúng rồi à. giống này thì à, cái giá trị nó cao hơn ok ở đây một ký cà phê này khoảng bao nhiêu nếu mà ký cà phê ừ, này cái này bên công ty mình gọi chứ ừ, không biết ha nhưng mà khoảng tầm mấy trăm ngàn không ờ, nếu mà hạt A thì cũng tùy có thể là từ uh, Ờ, tùy loại ba bốn trăm ờ. trăm một triệu cũng tùy loại nữa. ok cũng tùy loại ha dạ. anh thì tùy không có gành cà phê cho nên không biết tùy theo size nữa anh đó anh à hạt này to hạt, hơn hạt lớn hạt bé hạt bé hơn cũng tùy theo size mà cũng tùy theo khẩu vị mỗi người nữa mình cũng không thể nói là cái nào nó nó ngon hơn cái nào ok dạ. tùy theo khẩu vị ha tùy dạ. gu của mỗi người dạ. cái này ok cho anh ha dạ. lát lên trả cái ly nha dạ rồi cảm ơn mấy em nhiều ok đúng rồi đó nó chua chua Ok bây giờ Di sẽ à, mời các bạn đi lên trên lầu ha Trên lầu thì có những cái mẫu xe của AMG Ngày hôm nay thì bên Di sẽ có một cái à, một cái sự kiện nho nhỏ là trưng bày những cái mẫu xe của AMG đó, để mời khách hàng của mình đến xem những cái mẫu xe này ha Thực ra những mẫu xe AMG các bạn nó không phải là lúc nào nó cũng có ở showroom đâu đó nhưng mà đợt này thì bên Duy đem về những cái mẫu xe AMG chắc là trưng bày khoảng vài ngày thôi là sẽ lưng lưng phiên ở những cái showroom khác nữa ok chiếc xe mà AMG mà Di nói là dành cho gia đình ha dành cho những ông bố mà thích đam mê tốc độ nữa các bạn nha thì các bạn biết rồi ha đó chính là cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 35 AMG à, hay còn gọi là GLB35 chiếc xe này thì à, nó cũng mới về showroom bên Di cách đây mấy ngày thôi các bạn bạn thấy nè ở đây có rất là nhiều những cái mẫu xe AMG ha GT53 AMG nè còn đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay CUV 35 AMG ha còn bên cạnh là A35 AMG đó thì với cái mẫu xe trước đây thì Di đã từng quay cho các bạn xem là cái GLB 200 rồi đó nhưng mà với chiếc xe GLB 35 AMG này thì có thể nói cái đặc biệt nhất của các chiếc xe GLB 35 này so với những các chiếc xe uh, GLB 200 hoặc là những cái mẫu xe khác chính là cái phần động cơ các bạn đó, động cơ này là động cơ của AMG luôn bây giờ Di sẽ mở cho các bạn xem cái phần động cơ trước rồi Di sẽ cho các bạn xem tổng thể nội thất bên ngoài bên trong của chiếc xe này nha thực ra khi mà nói tới những cái mẫu xe của AMG những cái mẫu xe mà hiệu suất cao đó các bạn thì cái động cơ cái sự vận hành của nó chính là cái chính của cái chiếc xe à, cho nên là Duy muốn cho các bạn xem ở ờ, cái phần động cơ trước là vậy đó, đây là cái động cơ uh, ờ, AMG nè các bạn thấy không nó có một cái logo của AMG nè thì GLB 35 AMG sử dụng động cơ 2.0 lít các bạn nha nhưng cho công suất lên tới là 306 mã lực đó và hộp số của chiếc xe A3, GRV35 AMG này là sử dụng hộp số tự động 8 cấp các bạn thì trước đây thì các bạn sẽ nghe hay nghe nói là à, hộp số à, ờ, 7 cấp ha hộp số à, ờ, 9 cấp nhưng mà cái hộp số 8 cấp này đây là cái hộp số của MG phát triển riêng dành cho cái mẫu xe GLB 35 MG này đó với động với hộp số này 8 cấp này thì các bạn biết rồi ha đây là cái hộp số mà ly hợp kép nữa cho nên là cái tốc độ mà sang số của cái chiếc xe à, GLB 35 AMG này nó sẽ cực kỳ nhanh luôn ly hợp kép ở đây là cái gì các bạn ly hợp kép có nghĩa là một cái ly hợp để sang số chẵn và một cái ly hợp để sang số lẻ à, có nghĩa là cái hộp số của chúng ta đang bắt ở số 2 thôi thì cái ly hợp nó đã chuẩn bị cho số 3 rồi cho nên nó bắt số cực kỳ nhanh đó đó là đó là cái chất của những cái chiếc xe thể thao các bạn nó phải cần phải nhanh cần phải độ trễ nó phải càng ít càng tốt ha đó. và ừ, các bạn biết ha sức mạnh khi mà Di nói là sức mạnh của động cơ của chiếc GLB 35 MG này nó rơi vào tầm là 306 ừ, mã lực nhưng mà với cái động cơ 2.0 lít thôi thì các bạn cũng sẽ không có hình dung được là nó sẽ mạnh như thế nào đó. thì Di sẽ có một cái so sánh cho các bạn xem là cái um, chiếc xe Lexus các bạn cái xe Lexus rất là to với động cơ là 4.6 ờ, lít và V8 luôn nhưng mà công suất chỉ có 296 mã lực thôi cho chiếc xe 7 chỗ thật là to đó còn với chiếc xe GLB 35 AMG này ha kích thước nó nhỏ nhắn dễ thương gọn gàng nhưng động cơ chỉ có 2.0 lít và công suất lên tới 306 mã lực đó thì các bạn biết rồi hình dung ha sức mạnh của chiếc xe này nó sẽ như thế nào so với là chiếc Lexus to như vậy à, các bạn thấy nè cái động cơ của AMG lúc nào các bạn cũng sẽ thấy nó rất là đặc biệt đó cái phần này là phần tăng áp nè các bạn à, tăng áp nè các bạn thấy không đó, tăng áp của xe này là tăng áp kép luôn các bạn nha và cái thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km h của chiếc xe GLB 35 AMG này chỉ mất là 5,6 giây thôi đó và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó phải rơi vào tầm là 10 hơn 10 lít trên 100 km ở ngoài đô thị thì chắc chắn với cái động cơ mà 306 mã lực như thế này thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái động cơ 2.0 thông thường Ok bây giờ là nãy giờ thì Di cho các bạn xem cái phần động cơ nó hơi nhiều ha cũng rất là chi tiết rồi bây giờ Di sẽ cho các bạn xem rồi cái ngoại hình bên ngoài cũng như là nội thất bên trong của xe GUV 35 MG này uhm về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy nè cái GLB 35 AMG à, đây là một cái thiết kế đặc trưng của những cái mẫu xe AMG bên Di à, lưới tản nhiệt này các bạn thấy không những cái sọc đứng nè đó còn đối với GLB 200 á, thì sử dụng là cái lưới tản nhiệt là những dạng viên kim cương à, ở đây có một cái logo của AMG nè đó phần cản dưới của chúng ta thì các bạn thấy thiết kế nè ha rất là góc cạnh luôn uhm. cụm đèn cụm đèn của chiếc xe GLB 35 AMG này thì nó sẽ y chang nhân chiếc xe GLB 200 luôn các bạn nó sẽ không khác ha vẫn là đèn led high performance đó đèn là đèn full led đi sang bên hông một chút xíu các bạn thì các bạn sẽ thấy nè cái bộ mâm xe ha đó, bộ mâm xe của AMG lúc nào các bạn cũng sẽ thấy nó cực kỳ đẹp ha rất là thể thao à, các bạn có thích cái bộ mâm này không các bạn đó so với bộ mâm của cái chiếc xe uh, GLB 200 thì các bạn thích cái bộ mâm nào hơn ha đây là cái logo của AMG chỗ này nè đó, bộ mâm của chúng ta là sử dụng là cái mâm 20 in, thông số của lớp là 255 trên 40 ZR20 ha đó, bộ mâm của chúng ta thể thao cực kỳ thể thao luôn 20 in. cho nên các bạn sẽ thấy là cái phần cao su này nó sẽ rất là mỏng nè các bạn thấy không ừ. tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy là ở bên hông nó có một cái logo của Turbo và Formatic ha đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta là sử dụng hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian đó xe của chúng ta là vận động 4 bánh luôn các bạn nha thì đối với những cái chiếc xe SUV như thế này thì Duy nghĩ là à, trang bị cái hệ thống vận động 4 bánh thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều à, xe GLB 35 AMG nó sẽ khác với GLB 200 ở một cái điểm nữa các bạn đây trên tay nắm cửa các bạn sẽ thấy có một cái uh, ốp chrome nè đó đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta trang bị hệ thống Cresco ờ, chúng ta chỉ cần chạm vào đây nó sẽ lóc cửa ha và chạm vào đây nó sẽ mở cửa thôi ngoài ra thì GLB 35 AMG được trang bị cái kính sau là kính tối màu các bạn nha kính cách nhiệt tối màu đó các bạn nhìn sẽ thấy là cái GLB từ xa nó sẽ trong ngầu hơn rất là nhiều ha GLB này hiện tại là bên Duy là chưa có dán phim hay là chưa có làm gì hết đây là cái xe nguyên bản từ nhà máy về ngoài ra thì thông số ở lớp sau nè các bạn các bạn cũng sẽ thấy ha nó sẽ giống như bánh trước luôn 255 trên 40 ZR20 e và bộ bộ cùm phanh này các bạn đó nãy giờ Di chưa quên cho các bạn lúc nãy là Di quên cho các bạn xem là cái cùm phanh ở phía trước ha đó nhưng mà đối với cùm phanh ở phía sau nè cái đĩa phanh của chúng ta vẫn được đục lỗ luôn đó, và có những cái rãnh nè để mà giải nhiệt nè các bạn thấy không đó thì đây là những cái bộ phanh của AMC thì lúc nào cũng sẽ được trang bị như thế ha bây giờ Di sẽ cho các bạn xem lại cái cùm phanh ở phía trước nè đó cụm phanh của AMC á, thì lúc nào nó cũng sẽ to gấp đôi so với lại cái bộ cụm phanh thông thường nè và ngoài ra nó có chữ logo của AMC ở đây nè các bạn thấy không đó đĩa phanh của chúng ta thì rất là to cũng như là có đục lỗ nè đó bây giờ cái điểm mà nhận dạng giữa những cái dòng xe AMG các bạn đối với những cái dòng xe AMG Line á, thì nó cũng rất là dễ dàng các bạn chỉ nhìn vào cùm phanh thôi các bạn đã biết rồi tại vì à, tiêu chuẩn mới bây giờ hiện tại là Mercedes-Benz sẽ không có trang bị cái đĩa phanh đục lỗ cũng như là cái cái cái cùm phanh to này cho những cái mẫu xe AMG Line nữa ha chỉ trang bị trên những cái mẫu xe AMG thôi ok bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ở cái cốp sau này về thiết kế ở ờ, cái phần đuôi xe ở phía sau so với lại cái GLB 200 thì các bạn sẽ cũng không có thấy cái điểm gì khác biệt hết bởi vì là cái GLB 200 của chúng ta vẫn được trang bị cái body kit của AMG cho nên các bạn nhìn bên ngoài giữa hai cái mẫu xe này nó gần như là tương đồng với nhau luôn đó, ở đây có cái logo của AMG ha và ở đây là GLB 35 à, những cái cánh phết tán gió ở dưới này à, đây là những cái thiết kế đặc trưng của AMG rồi cũng như là bô xe thì chúng ta là bô xe tròn ha được đối xứng hai bên nhìn nó cực kỳ thể thao luôn các bạn nhìn thấy cái ngoại hình của chiếc xe này các bạn các bạn thấy giống cái mẫu xe gì bên gì rất là giống với chiếc xe GLS ha các bạn ha rất là giống luôn đó cái này nó gọi là đàn em của GLS 450 GLB uh, 35 AMG hay là CUV 200 các bạn được trang bị là 7 chỗ ngồi ha đó cái hàng ghế thứ ba nè đó thì khi mà các bạn không có người ngồi á, các bạn cần để ờ, đồ nhiều ha hành lý nhiều thì chúng ta có thể là gặp lại à, gặp lại đây rất là gọn gàng ở dưới đây thì các bạn cũng sẽ thấy là nó không có cái gì hết chỉ có mỗi là cái tấm che hành lý ở lại khu vực này thôi à, các bạn thấy không đó bây giờ Di sẽ à, cho các bạn xem đây nè ở đây còn có hai cái nút bấm đây ha cái GLB 35 các bạn các bạn sẽ thấy nó có một cái cánh phết tán gió chỗ này nè nó sẽ khác một chút xíu so với là cái GLB 200 ha đó, chi tiết này mình chỉ cần là ốp vào thôi đó, cái này sử dụng là dán keo các bạn nha một chi tiết nhỏ như thế này thôi cũng nhìn cho chiếc xe của chúng ta nó hấp dẫn hơn các bạn ok thôi bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào cái khoang nội thất đi của chiếc xe Suzuki 35 AMG này đây là cái chìa khóa của chiếc xe SUV này các bạn đó các bạn sẽ thấy không nó sẽ khác với cái chìa khóa của cái chiếc xe thông thường đó là cái xe của chúng ta được à, cái chìa khóa của chúng ta là bọc rôm đen luôn các bạn nó không phải là chrome bóng nữa mà là chrome đen luôn ha nhìn nó ngầu hơn có cái logo của AMC nè à về phần nội thất á, các bạn sẽ thấy là chiếc xe Series B35 AMC này sẽ có cái phần nội thất nhìn cực kỳ thể thao cực kỳ thời trang và cá tính luôn đó so với cái nội thất của chiếc xe GLB 200 các bạn thì các bạn sẽ cũng thể thấy là giống như thế này thôi nó cũng không có khác gì nhiều đó đặc biệt là cái ghế da của cái cái xe GLB 35 MC này các bạn thấy nè à, được may bằng những cái đường chỉ đỏ nè ha nhìn rất là thể thao luôn và ở phần giữa cái ghế á, thì à, Mercedes-Benz trang bị cho nó là một cái lớp da này giống như gọi là da Dynamica các bạn giống như da lộn ha nhìn nó thể thao và cá tính hơn nè đó các bạn thấy không thực ra đối với chiếc xe GLB 200 đó các bạn thì vẫn sử dụng cái ghế da tương tự y chang vậy thôi nó cũng không có khác gì hết đó, những cái thiết kế về những cái hốc gió nè những cái tua bin của máy bay nè có đèn nè các bạn ha buổi tối thì các bạn đi nội thất của chiếc xe GLB này thì cực kỳ đẹp đó nhìn cực kỳ hấp dẫn ha ừ mặc dù là kích thước tổng thể của chiếc xe GLB à, 35 này các bạn nó cũng tương tương đương với lại cái xe GLC uh, à, GLC thôi nhưng mà khi ngồi vào cái uh, vị trí ghế ngồi này cũng như ngồi vào cái vị trí phanh lái các bạn thì Duy cảm thấy là nó sẽ khá là rộng rãi nó rộng rãi bởi vì sao bởi vì là cái thiết kế ở cái phần giữa này nó sẽ nhỏ hơn so với lại cái xe GLC cho nên là khi mà di để chân á để chân á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cảm giác là nó sẽ rộng rãi thoải mái hơn rất là nhiều ha. ngoài ra thì cái trần xe của chiếc xe SUV này nó khá là cao luôn các bạn đó, khá là cao luôn nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái xe GLC cho nên là ngồi vào mình cảm giác là nó cực kỳ cực kỳ cực kỳ thoải mái uhm. về phần nội thất về phần mà nội thất cũng như là những cái uh, trang thiết bị trên cái phần à, giải trí này thì nó cũng sẽ không có khác gì nhiều so với lại cái chiếc xe à, GLB 200 đó ngoài ra thì cái điểm mà nổi bật nữa trên cái xe này chính là cái sử dụng cái hệ thống lo này các bạn boom master nè đó là boomaster master nè các bạn nha đó thì đây là một cái điểm mà vượt trội hơn so với lại cái GLB 200 đó bây giờ Di sẽ cho các bạn thử cái phần âm thanh nha để xem cái hệ thống âm thanh boomaster này nó sẽ như thế nào là một hãng lo cực kỳ nổi tiếng các bạn đó của Đức ha thì hầu như những cái mẫu xe mà cao cấp bên Di thì đều được trang bị cái lo Boommaster này hết rồi trước đây thì uh, Mercedes-Benz hay sử dụng là những cái lo chẳng hạn như là Harman Kardon ha, lo B&O nhưng mà những cái chiếc xe Mercedes-Benz sau này thì Mercedes-Benz đều trang bị cho nó là lo Boommaster hết à, đối với cái hệ thống âm thanh này các bạn thì khi mà di test ở đây chắc chắn các bạn cũng nghe cũng không có có có biết được cái âm thanh nó sẽ ra như thế nào đâu đó nhưng mà các anh chị các bạn cứ đến showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Di Di sẽ cho các anh chị các bạn trải nghiệm cái hệ thống âm thanh này thực tế bên ngoài thì các anh chị mới thấy được cái chất lượng âm thanh nó phát ra từ cái lo nó sẽ như thế nào đó và cái chất lượng âm thanh nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào cái chất lượng file file nhạc nữa các bạn đó nếu mà các bạn kết nối uh, điện thoại Bluetooth mà nghe online á, thì chắc chắn cái này nó cũng sẽ không thể nào mà phát huy hết được cái cái cái cái, cái chất lượng của âm thanh của đằng sau Boommaster này nữa ha. ngoài ra thì đó các bạn phải chép những cái file định dạng nhạc ở tốc ở cái cái định dạng cao thì chúng ta mới nghe được rõ cái chất âm cũng như là cái sự sắc sảo từ cái âm thanh phát ra từ cái loa boomaster này Ok những cái này thì nó vẫn là những cái thiết kế tương tự như những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz cũng là xe GLB rồi đó, cũng như là GLB 200 rồi các bạn nha cũng không có khác gì đó, ở đây là cái touchpad nè ha những cái nút bấm để điều khiển nè à, ngoài ra cái GLB 200 bạn các bạn sẽ thấy có cái này của GLB 35 các bạn sẽ thấy có cái nút này đó cái này là cái nút để điều chỉnh cái hệ thống treo các bạn nha đó. khi mà chúng ta bấm vào đây hoặc là bấm vào đây đó thì xe của chúng ta nó sẽ chuyển sang cái hệ thống treo này. đó các bạn thấy không khi di bấm vào chế độ ờ, comfort nè di bấm thêm một cái nữa là chế độ lái sport cộng nè đó các bạn thấy không khi mà tắt đèn là chế độ khi mà cái phuộc này các bạn cái nút phuộc này tắt đèn á, là nó sẽ chuyển sang chế độ lái comfort ha. còn di bật một cái nút màu đỏ sáng lên á, thì là chế độ phuộc sport nè bấm thêm một cái nữa hai cái đèn đỏ sáng lên là phuộc sport cộng đó full sport cộng thì nó sẽ cứng hơn các bạn nha cứng hơn rất là nhiều để bởi vì là khi mà chúng ta đi tốc độ cao á chúng ta sẽ cần cái phuộc của chúng ta sẽ cứng hơn để chi để chúng ta sẽ vào cua nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều à, thì trên những cái mẫu xe của AMG á, thì thông thường à, nhà sản xuất họ mới trang bị những cái cái tính năng như thế này các bạn còn đối với những cái hệ thống còn với đối với những cái dòng xe mà thông thường thì thông thường nhà sản xuất họ sẽ không bao giờ trang bị những cái cái tính năng mà vận hành như thế này đâu bây giờ Di sẽ cho các bạn xem nữa chế độ lái nè chế độ lái của chiếc xe GUB 35 AMG này thì nó cũng sẽ giống như những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz thôi nó cũng có chế độ lái Sport cộng nè Sport nè Comfort nè chế độ lái cá nhân nè ngoài ra thì nó còn có một chế độ lái trên đường trơn trượt nè các bạn thấy không đó khi mà lái ở trên đường trơn trượt như thế này các bạn thì à, khi mà chúng ta đi đường mà mưa á, mà có bùn mà trơn á thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ lái đường chân trượt này để làm chi chiếc xe của chúng ta nó sẽ cho chúng ta trượt một ít đó, trượt một ít các bạn nha tại vì khi mà xe của chúng ta mà mà bị trượt á thì thông thường là hệ thống phanh những hệ thống ESP nó sẽ khóa bánh xe lại nó sẽ không cho xe chúng ta chạy đó thì chúng ta chỉ đứng yên tại chỗ thôi nhưng đối với cái tính năng mà đường chân trượt này thì nó sẽ cho xe chúng ta trượt chi để xe chúng ta có thể là à, đi qua cái chỗ này đó một cách dễ dàng hơn thôi à, ok đó là như vậy vượt khoang phía sau thì Duy nghĩ là chắc cũng sẽ tương tự như chiếc xe GLB 200MG thôi bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi qua khoang phía sau nha à, Duy sẽ chỉnh cái ghế lại ok về phần phía sau thì các bạn sẽ thấy là cái GLB 35 này nó cũng khá là rộng rãi rộng rãi ở đây là bởi vì sao rộng rãi bởi vì là cái trần xe của chúng ta nó khá là cao ngoài ra thì GLB 35 mg này được trang bị của số trời toàn phần nữa nè cho, cho nên là các bạn thấy là nó sẽ thoáng hơn rất là nhiều nữa ở đây thì chúng ta sẽ có là hai cái uh, khe gió để chỉnh uh, gió của máy lạnh ha ở đây chúng ta có một cái uh, cổng sạc điện thoại Type-C cho cái người ngồi sau ngoài ra thì cái ghế của chiếc xe GLB này chúng ta có thể di chuyển là các bạn nha à, ở đây chúng ta có một cái lẫy chúng ta chỉ cần kéo lên và chuột ra phía sau đó khi trong trường hợp mà không có người ngồi phía sau chúng ta có thể là lùi hết cái ghế giữa này ở cái vị trí là lùi maximum thì cái khoang này nó sẽ rất là rộng luôn các bạn nha đó còn trong trường hợp mà chúng ta sẽ có người ngồi phía sau thì chúng ta có thể là chia sẻ không gian ở phía sau bằng cách là chúng ta đẩy hết lấy ghế lên đây à, như vậy thôi đó về phần ở phía sau thì Duy nghĩ là um, những anh chị cao khoảng tầm 1m65 ha hoặc là những cái đứa bé thì cũng có thể ngồi rất là thoải mái còn nếu mà chúng ta cao quá ha, từ 1m75 ờ, trở lên này nọ thì ở phần sau thì rất là khó ngồi đó nhờ như vậy thôi vừa rồi thì Di đã cho các bạn xem